với lại dạo này em cũng bắt đầu thấy mình hơi khổ báo cáo trồn á chị à, hồi xưa thì um, ai ăn hiếp em thì em im im hoặc là nhiều khi về nhà khóc mình còn bây giờ ăn hiếp em là em sẽ ngang luôn em sực ngang cho người ta khóc chung với em em về em đỡ phải khóc mình đúng không nếu là cái nào mình sai á thì mình im lặng nhưng mà mình không sai và nếu mà họ ngang hàng với mình thì họ không được quyền ăn hiếp mình ừ. à, sếp em lâu lâu em cũng đòi chấn nước không hoàng à, sếp em lâu lâu em cũng đòi chấn nước không hoàng à, em họ tên đầy đủ là nguyễn văn vũ ạ em sinh năm 1990 và em đến từ ờ, quê hương bắc giang ạ hiện tại thì em đang kinh doanh ờ, du lịch ờ, về dịch vụ cho thuê xe máy tại phú quốc ạ rồi mới tới Phú Quốc bay vào đó hả? Vâng Rồi còn bạn gái em? Em tên là Nguyễn Thị Hà Phương Em sinh năm 1994 à. Hiện tại em đang uh, sinh sống và làm việc tại Cần Thơ Em dạ. làm gì? À, hiện tại em đang làm sale admin cho một công ty phân phối về hàng tiêu dùng ạ à. Bây giờ từ Cần Thơ lên luôn á hả? Dạ mới lên hồi khuya Thấy thương không? Hai bạn đều ở xa hết á Mình nói về điểm mạnh với điểm yếu của mình đi Nhà gái nói trước đi cưng Về điểm mạnh của em á, em nghĩ là em là người ờ, biết điều, hiểu chuyện công việc nhà nội trợ nấu ăn đều có thể làm được công việc xã hội đi làm công ty hay là gặp gỡ mọi người đều có thể làm cho bạn nam đỏ mặt rồi à. dạ, ngon lành dạ. khuyết điểm của em thì có thể là suy nghĩ nhiều quá một vấn đề nào đó đôi khi hơi nóng tính với lại dạo này em cũng bắt đầu thấy mình hơi hổ báo cáo trồn á chị hồi xưa thì um, ai ăn hiếp em á thì em im im hoặc là nhiều khi về nhà khóc mình còn bây giờ ăn hiếp em là em sực ngang luôn em sực ngang cho người ta khóc chung với em em về em đỡ phải khóc mình đúng không nếu là cái nào mình sai á thì mình im lặng nhưng mà mình không sai và nếu mà họ ngang hàng với mình thì họ không được quyền ăn hiếp mình ừ. à, sếp em lâu lâu em cũng đòi chấn nước không quà à, sếp em lâu lâu em cũng đòi chấn nước không quà trời đất trời ơi nói chung là cũng cá tính đó ừ. Rồi à. còn bên kia Thế mạnh của Vũ là gì Vũ? À, thế mạnh của em là em uh, linh hoạt trong công việc ạ Bây giờ là bạn đang uh, kinh doanh xe hả vâng ạ em đang kinh doanh xe máy bao nhiêu chiếc xe máy Ờ, hiện tại thì một mình em là có 30 đầu xe ạ. Cứ ai thuê xe cho thuê đúng không? Vâng, em cho thuê uh, cho cả khách uh, du lịch và những khách ở trong khách sạn họ gọi. Ừ. Rồi bữa nào anh chị Ngọc Lan Phú Quốc cho anh mượn được không? Vâng, ok. <laughs> mà mà lý do gì mà mình ờ, về Phú Quốc mình lập nghiệp như cưng? À, không có thể em ra ngoài này em đi du lịch và cũng có cậu và anh trai em đang kinh doanh ở ngoài phú quốc ạ còn nhà nhà gái đường tình duyên sao nè à, trước đây thì em có hai mối tình một là thời đi học thì bỏ qua đi ừ. bạn mà em gọi là một mối tình của em đó là cách đây 4 năm đã chia tay rồi ạ sao chia tay quen nhau lâu không dạ quen nhau cũng được hai năm rưỡi và chia tay hồi cách đây 4 năm thì bạn đó tính quá trẻ con đi chị cứ nghĩ đi phụ nữ mà mình cần người ta bảo vệ mà em quen bạn đó có cảm giác như là em bảo vệ bạn đó thôi <laughs> bạn đó được bảo bọc kỹ quá từ gia đình nên không có thể xử lý những cái tình huống xã hội rất là kém ạ à. vâng em thì sao em cũng có hai mối tình ạ ừ. một mối tình vào năm 2014 thì người em có quen nhau được hai tháng không hiểu lý do gì bạn ấy cũng có ờ, người mới và lên là chúng em cũng ờ, thôi không nói chuyện ạ mối tình thứ hai của em thì năm 2016 ạ thì Lý. do bạn ấy còn đi học ạ chúng em cũng ờ, hứa hẹn sẽ chờ nhau nhưng mà sau đó thì bạn nữ ờ, đi xem bói và có nói là ờ, tuổi của em và bạn đấy không hợp nhau <laughs> nên là <laughs> em cũng uh, líu kéo nhưng mà không được thì thành ra đến lúc chúng em trời ơi thiệt ông thầy bói này người ta đang yêu nhau coi sao mà bỏ nhau luôn vậy trời tại à, ông thầy bói rồi bây giờ hình mẫu lý tưởng của em muốn tìm một người vợ tương lai sao à, hình mẫu của em thì uh, giống như chị uh, mỹ tâm giỏi chị rất năng động năng động anh thấy cô kia còn năng động hơn mỹ tâm luôn đó cô còn trấn nước người ta luôn đó lạ lạ em giấu á <laughs> để tôi qua tôi coi coi gì chào chị ạ chào em giống chị mỹ tâm là về à, sự năng động nè mà vâng có, xinh có, đẹp à, muốn đẹp xinh đẹp giống chị mỹ tâm luôn hả không có nghĩa là sở thích của em là như vậy thôi còn uh, sau đó bạn gái đó, thì đúng, không? đúng rồi rồi còn gì nữa không là bạn gái uh, biết uh, Ờ, chia sẻ và biết uh, tôn trọng mọi người là ok ạ bên kia người ta là lanh lắm đó tôi nghe mà đó trấn nước người khác là thấy mệt rồi đó đó về mà đòi đòi giống mỹ tâm đi <laughs> em mà đẹp giống giỏi giống chị mỹ tâm em cũng nổi tiếng rồi đúng rồi đâu có đi lên đây đâu đúng rồi <laughs> rồi người ta mỗi à. người có một nét đẹp thế, riêng khác quá chú Hiền Linh ừ. không có giống mỹ tâm không ai giống được hết chứ ừ. cô này á là mình nghe bên kia là mình đã thích cái cá tính của ấy rồi một con người rất là mạnh mẽ rồi bây giờ nè, em thích một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Ừ, em thích một người có sự tinh tế trong uh, cử chỉ và để ý mọi mọi việc xung quanh á, biết quan ừ. sát, có khả năng giao tiếp tốt và biết ừ. Ờ, cư xử trong mọi tình huống á. Rồi. Khi mà nói chuyện thì làm em để thì em sẽ im lặng. Còn khi mà em còn ngồi cãi á, tức là em đang không chấp nhận cái đáp án mà nó trả lời với em rồi đó. Người đàn ông không biết làm sao cho người phụ nữ nể luôn á. Ở cái tâm. Ở cái tâm có thích uh, chiều cao ờ, cao mập lùn như thế nào không em thích trên một em mong là bạn nó sẽ trên một mét bảy có bụng bia một tí thích bụng bia hả trời ơi bụng bụng bia lắm hả lan bụng Vậy nhỏ hơn bụng bụng tôi nữa về <laughs> về uống bia nhiều vô có hay uống bia không em uh, bia rượu thì em uh, không không uống được mấy ạ về uống bia nhiều vô cho bụng lên thành bia có chú Huyền ừ. làm rễ miền tây vậy căng lắm <laughs> rễ miền tây uống đế không đúng không phải nhậu nha Trong nhà em thì uống bia thôi nhưng mà từ cái cửa nhà em vô tới cái cửa phòng em nó cũng phải nửa thùng á trời ơi vũ uống nhiều không vũ em chắc chỉ uống được ờ, chưa được hai lon bia được rồi xong chắc không tới cửa phòng rồi <laughs> mình phải xác định nha mình quen ừ. con gái miền tây là căng cái vụ đó lắm á vâng em cũng cũng nghe qua là các bạn ờ, nữ ở miền tây đều uống bia nhậu tốt ạ không phải đâu đâu phải tùy người chứ nhiều cô gái miền tây cũng đâu biết uống bia không đâu phải là con gái mà kiểu gia đình bên gái á à gia đình á gia đình á người ta hiếu khách và người ta là vô là phải uống đón được. bằng rượu còn cái điều gì không thích ở bạn gái thì nói luôn à, em ờ, không thích ở bạn gái là hay ghen lung tung á có hay ghen lung tung không ừ, dạ cái này thì tuyệt đối không cái điều em nói đầu tiên đó là em rất là biết điều ừ. ừ. ở bên đây ta biết điều lắm em có nghe vâng lung tung đâu nhưng mà đóng cửa lại chuyện gì xảy ra thì em không bảo đảm <laughs> trấn nước rồi <laughs> bụng không có lo trời ơi về, bụng dễ lắm sao? về ăn một vài tháng là bụng bự à về em nuôi là bao bao, bao mập nha ừ, em bao mập bán luôn quán không? cơm nữa nha rồi hai người tự uh, gặp nhau xong rồi à, mình đưa ra à, chính kiến của mình nha mở rào nay đến chương trình thì anh cũng có một chút quà nhỏ này gửi đến em Dạ em cảm ơn, em cũng gửi Mở ra Vũ, mở ra Vũ ừ, Với em thì em thấy cà bạc là cái món xuất hiện nhiều nhất trong những sự kiện quan trọng của người đàn ông Nên em mong món quà này nó sẽ xuất hiện một sự kiện nào đó quan trọng của anh đó ừ. Hợp này cái quần Hợp với cái quần Hợp cái quần luôn dạ Định mệnh Định mệnh đúng luôn Nhờ em mở cái quà ra coi ra là gì Em mở đi Dạ, dạ. Ừ không sợ dây chuyền đeo luôn em đeo cho bạn gái có mọi người thấy không gọi là số phận duyên nợ rồi chắc là ai khiến đeo đi về sau đeo về bán cơm phụ bán cơm luôn á trời nó hợp với bộ đồ luôn chứ dễ thương lắm á rồi quay phía trước coi anh đã vào phú quốc long chưa À, anh vào Phú Quốc kinh doanh được uh, hơn 2 năm rồi. Anh có dự định là cùng gia đình vào đây không ạ? Hiện tại thì đang có ờ, anh trai và chị dâu đang kinh doanh cùng anh ở trong này. Dạ. Rồi hỏi. À, em anh... hỏi nữa nha. Em cứ hỏi đi. À, anh có ước mơ hoặc là một cái dự định nào mà anh chưa thực hiện được không ạ? Dự định của anh thì uh, anh uh muốn uh, kinh doanh mở rộng thêm một số cái nữa ở phú quốc khi nào mà <laughs> sau chương trình này nếu mình có ờ, duyên thì mình sẽ ra phú quốc chơi một chuyến dạ yeah. em đang hơi sợ là anh hiền quá có bị em ăn hiếp hay không <laughs> em không muốn ăn hiếp người khác em chỉ muốn là ai đó bảo vệ em thôi nên đúng rồi có nghĩa là mình tôn trọng nhau anh là tại vì anh thiệt hay là tại vì anh đang run vậy Ờ, anh thực sự anh rất hiền người ta hiền thôi nhưng mà là cái chuyện bảo vệ bạn gái nó lại lại là một cái chuyện khác Trời ơi nhỏ nhỏ con chứ khỏe lắm á Vợ bán cơm chồng cho thuê xe vâng. Ôm hết luôn bán thủy hải sản mở cái quán luôn ngon Đúng không? Cô này cô lanh lợi cô bán được lắm á em, em nhìn thấy bạn ấy rất hiền lành Lanh đó, cô bán là được đó Anh nói là anh thích người lanh nhưng mà sao em gặp anh gặp em mà em cứ cảm giác nó cứ sao sao quá chị em đang không biết là bạn đó có đang hài lòng về mình hay không nhưng mà em cảm giác giống như là bạn đó hơi ngần ngại em có sợ gì người này không hay thích người này không cứ nói hết ừ, thích không, không nhìn cái là thấy đi. thích chưa em thì em em thì thích bạn lứa ừ, em thì thích bạn lứa em cũng không biết nữa sao mà em thấy nó cứ sai sai người ta nói thích rõ ràng luôn á người ta thật thà thôi thật thà chứ không có nhút nhát đâu <laughs> nhiều khi thì bạn đó ít hỏi em quá nên em có cảm giác như là bạn đó không có tò mò về em cái gì tò mò liền em tò mò liền hỏi liền mà em cũng muốn về phú quốc cùng anh cơ nếu anh cứ em về thì em về thôi đâu có gì đâu trời ơi ấm lòng ghê The Great Wave Toshiba Chúng tôi sẽ đếm tới 3 thật ra thì à, nãy giờ các bạn đã cảm nhận hết rồi rất là lâu rồi có và một cái điểm rất là đặc biệt ở hai bạn này đó là dường như hai bạn có một cái thần giao cách cảm gì đó hai bạn hai cái món quà của hai bạn tặng cho nhau nó rất là hợp với hai bạn hợp tình hợp lý luôn cho nên là hai bạn phải nhớ tới cái chi tiết đó để mà chúng ta có nên quyết định bấm hay là không rồi thích thì bấm ngay tức khác không chờ đợi Bao, một một hai, hai. ba hết thời gian bạn nữ không bấm đó là quyền quyết định của các bạn lý do vì sao không bấm nè à, vẫn là sự lo lắng thôi buông hết tất cả mọi việc kể cả anh nói em về bắt làm dâu em cũng không ngại nói em không có gì đáng sợ cả nhưng mà em cần sự thật sự là an tâm ừ, tức là em cần một người mạnh mẽ hơn mình chút xíu có đó là quyền quyết định của em chúng tôi uh, trân trọng những quyền quyết định của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 Rồi giới thiệu wow. về mình đi bạn trai chào dạ, kính chào khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường Em tên là Võ Tuấn Sơn, năm nay em 32 tuổi Quê quán của em là ở Bình Định, em đang công tác tại Sài Gòn Em đang là quản lý cho một công ty vận tải hành khách à rồi, rồi mời bạn gái giới thiệu em chào chị cát tường em chào anh quyền linh và chào tất cả quý vị khán giả và chào bạn nam bên bên bên đó em tên là đinh thị hòa em ờ, năm nay 28 tuổi em ờ, sinh ra và lớn lên ở bình thuận à, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh ạ à. công việc của em là em làm bên tóc nữ ạ à. mình làm cho người ta hả em dạ em làm cho chị của em điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì em tên hòa nên điểm mạnh của em là hòa nhập hòa đồng nhưng mà ừ. không có hòa tan em ờ, nấu ăn dở nấu ăn dở <laughs> dạ ủa cái đó điểm mạnh hả dạ tại ờ, nhà em á thì ờ, ai cũng biết nấu ăn hết trơn á không riêng mình em em lại nấu dở nên cái gì nhà cũng đẩy cho em làm hết trơn á bắt buộc em phải làm nhưng mà nấu hoài thì cũng dở là dở à. <laughs> nhược điểm của em là em hay nhũng nhẽo hay dễ khóc nhà bạn trai điểm mạnh là gì điểm mạnh của em là thể thao à em có những cái uh, gọi là tật xấu gì mà mình có thể nói ra cho bạn gái bên kia biết em tật xấu nhiều thí dụ <laughs> nè hút thuốc nè uống bia được thẳng tính chưa vậy được không em dạ tại em không thích con trai hút thuốc <laughs> hút thuốc có thể bỏ bớt rồi bỏ dần rồi bỏ luôn được không em trai chắc em bỏ lần lần vậy rồi nhiều khi hồi nó gặp bạn gái có động lực bỏ luôn á <laughs> rồi tình trường của hai bạn thì sao hồi đó em trải qua được ba mối tình à ừ. mối tình sau đậm là nhất là mối tình ờ, gần đây nhất của em là quen anh đó được khoảng 2 năm trước khi nghề làm tóc thì em làm có làm bên xây dựng à thì vậy em, hả? em em học cái chuyên ngành nào hồi đó em học ờ, bên kế toán sao tự nhiên chuyển qua làm tóc tại lúc đó đi làm thì giống như con trai vậy á giống như mấy ông giám sát vậy á xong rồi vậy với lại đi công tác nhiều quá xong mẹ thấy cực quá khổ quá xong rồi mẹ mới ờ, kêu về về làm ờ, tóc với với, với chị với chị để sau này cũng có chồng rồi vậy thì tại sao chia tay bạn trai cái mặn dạ, mối tình sâu đậm hồi đó thì cũng quen anh đó thì tại anh đi công tác rồi nhiều quá tác động của yếu tố môi trường rồi tùm lum lòng ảnh cũng thay đổi và cuối cùng tụi em không gắn bó được nên tụi em dừng lại rồi bạn trai bên kia tình trường sao em dạ em cũng quen được ba mối tình nói chung là mối tình đầu ờ, tình thứ hai là là người ta là ờ, bạn em là có gia đình rồi rồi ừ. còn mối tình thứ ba là bạn sắp của gia đình em mát tay chắc quá em ha. mát tay mát tay nhưng qua ba mối tình đó em rút ra một à, kinh bài học kinh nghiệm là tại sao lại đổ vỡ những mối tình như thế ừ, thứ nhất là, mình không gần nhau anh đi như bên kia xa mặt cách lòng dạ yeah. sự quan tâm của mình á uh, thiếu quan tâm thiếu chăm quan sóc tâm, đúng rồi không tâm lý với bạn gái phải rút kinh nghiệm nha bạn gái mong muốn tìm kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào mong muốn kiếm bạn trai là già nghe một chút hơn em hai ba tuổi gì đó trở Vậy dạ, lên là anh bên kia là hợp lý rồi ba mươi hai được rồi ha dạ tướng thì ờ, nhìn hơi <laughs> tròn tròn chút cao Lát bạn mít sáu lăm trở lên ạ à. tròn không hello em <laughs> dạ chào chị mạnh khỏe có thể dân thể thao mà em không thích dạ. con trai hói em không hết vậy ờ, em không thích con trai mất hí vậy không không có mất hí dạ còn gì ờ, nữa biết quan tâm lo lắng với lại đặc biệt là phải yêu gia đình của em em đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chuẩn của cổ dạ nếu về ngoại hình thì, thì em ok rồi tròn không ấy cao mít bảy cao mít bảy vậy có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không em chỉ thích không uống thuốc rồi với lại gia trưởng nữa chị em à, thích em có gia trưởng không với lại ừ, em dạ con trai miền trung khó lắm chị <laughs> ba mẹ cũng khó nữa ba mẹ em ờ, dễ lắm em ơi ừ thì hiện tại anh đang ế quá ba mẹ rất là dễ <laughs> cái điều mà em thích nhất ở người bạn gái là cái mẫu người nó như thế nào bạn gái cao trên 60 thích thể thao một xíu ạ à. chơi thể thao gì không em không em mới chơi gì vậy không em có chơi banh đũa không dạ nhỏ có anh đúng rồi cũng có vậy thể là thể thao đó. rồi đó banh đũa cũng thể thao ừ. cái gì nữa cá tính một xíu dạ có cá ờ, tính dạ ăn mặc phong cách với lại ờ, phong cách có luôn sống uh, nghiêng về gia đình một xíu vậy có dạ, người ta rồi. muốn là phải thương dạ. gia đình ta nữa hay không em không thích từ gò bó của bạn gái đâu kiểu kiểm soát rồi dạ, nhau đúng rồi, dạ, không dạ, phải tin tưởng đúng dạ, không đúng rồi. chơi thể thao nhiều em đi dụ em đi đá banh em dẫn bạn gái theo cổ vũ không dạ có chứ em chịu đi theo cổ vũ bạn trai không dạ đi chứ phải đi dạ để qua coi rằng bạn gái sao nha dạ em chào Ô, anh chào em gái xinh đẹp tại sao em không thích đàn ông hói hí hói hí nhìn kỳ lắm anh sau này đã con kỳ. là con hí đó. thí dụ như đàn ông mắt hai mí đầu không có hói ta nhậu nhẹt ta bê tha người ta bỏ vợ bỏ con người ta đủ thứ hết trơn trong khi đàn ông hói hí người ta giỏi ta chăm sóc vợ con em chọn nào <laughs> em chọn hí thấy chưa quan trọng là chồng á dạ. thương mình còn hói hí thì cái chuyện đó chuyện của trời rồi <laughs> làm sao để giảm hói hí được phải không dạ rồi đây cưng sẽ hí sẽ hói đó cưng <laughs> rồi. rồi cô gái rất là xinh đẹp Này, chứ là đàn trai chịu đàn gái rồi đó nha em đi với lại em gái với lại em rể của em em chào anh quỳnh linh và chào chị cát tường ạ em là em rể của chị hòa chị hòa là một người ờ, khá vui vẻ à, yêu thương ba mẹ em hỏi anh xíu dạ. à, anh ở bình định đúng không dạ đúng rồi. em nghĩ cái vấn đề bỏ thuốc á chị hòa rất ghét thì dạ. nếu mà hai người thương được nhau á thì em nghĩ là anh nên bỏ thuốc đi giống như em em cũng bỏ được rồi em được. Dạ. thấy anh này bên này cũng được chị hòa à, cũng cao cũng sạch sẽ thể thao <laughs> nhìn cũng khá bảnh đó bảnh hơn em á có hí không dạ không hí như em để em hí đó nhưng mà có chị chị hoa không liên Chưa, quan tới em dễ thương <laughs> ấy anh trai Nhớ đi bỏ thuốc rồi nha dạ hôm nay em đi với anh trai của em anh ruột của em á anh trai là dạ, dạ. trai chào anh uh, quyền linh chào chị cát tường chào quý vị khán giả đi uh, với anh trai mà còn hồi hộp hơn là cái em trai á tại vì uh, ba mẹ dặn là đi sao để kiếm được vợ cho em mà à tại mẹ làm mai lúc mà không được chờ sự mát tay của anh Quyền Linh với chị Cát Tường à. đối với ba mẹ anh á thì uh, vợ anh á còn uh, được cân chiều hơn anh mà em đừng có lo là ba mẹ là khó nên uh, em bỏ qua cái chuyện mà làm dâu miền trung là khó <laughs> bên này à, anh thấy bấm được á bấm liền luôn đi bấm liền luôn đi à, <laughs> cảm ơn rồi, Cảm ơn rồi. bây giờ để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau nha mở rau bắt đầu đi sơn dạ chào em Hôm nay anh à, à, tới chương trình có món quà tặng em Dạ em cảm ơn anh ừ, Đây là trang phục của đội bóng à, của anh anh bắt em mặc trang phục không đúng nếu hả? mà sau này hai đứa mình quen nhau thì em có thể mặc áo này đi cổ vũ cổ vũ từng một trận hai trận thôi dạ anh em tặng anh này anh thấy đẹp không trước rồi tôi thấy nó không được đẹp lắm ờ, bánh này là bánh tự tay em làm á có đèn đen á <laughs> gì vậy ăn đi em bánh dạ. khác đó cưng ăn dạ. đi cưng anh thử coi ngon không Bánh này bánh gì em? Dạ, bánh chuối nướng anh Nướng hơi quá lửa Dạ, nhưng mà ngon vậy Ngon hả? Dạ, ngon. cái gì cũng Bạn ngon nữ... hết trơn Làm gì cũng ngon <laughs> Khác ăn ung thư đó ngon cái gì <laughs> Rồi, mình trò chuyện với nhau đi Cảm nhận đầu tiên khi mình gặp mặt nhau như thế nào? Em thấy anh như thế nào? Anh <laughs> khó mà Anh khó hả? anh dễ tính mà khó gì đâu dạ cái giọng anh nó hơi khó nghe nữa đúng rồi giọng miền dạ. trung bình định thì nói khó nghe thì từ nếu mà em đi chơi anh nhiều thường xuyên thì nói dễ nghe không có đâu em tại em chưa tập với vợ anh cũng miền trung bình định nói cũng nghe khó vậy sao <laughs> anh uh, năm nay ba hai tuổi hả đúng rồi ba hai tuổi ủa sao anh ế lâu vậy ờ, hiện tại là hai năm anh chưa quen ai dạ anh được cái là thì chung tình lắm em thích thể thao dạ cũng thích thích nhưng mà cũng ít thôi à không có đi không có coi nhiều dạ tại hồi xưa em làm bên công trình đó nên cũng hay đi với mấy anh đi uh, mấy cái hội thể thao đó banh đồ này ừ. nọ em thì em ờ, thích con trai ga lăng chút xíu cưng em chút biết quan tâm dạ và đừng có gia trưởng rồi và em em nghe người ta nói là trai miền trung gia trưởng lắm luôn anh trai út mà tại ờ, một vấn đề thì em nghĩ là mình cùng chia sẻ thì nó sẽ tốt hơn thì quan điểm tình yêu của anh á, thì ờ, thứ nhất là phải chia sẻ nhau cái thuốc thì từ từ anh chỉ bỏ thôi nhưng mà hứa bao liền thì cũng không được đâu nhiều lúc bỏ không được thì nó công em là hứa phải làm gì nhưng mà ít ra mình cũng phải có cái thiện dạ. chí nói Đúng cho rồi, cô nghe thì em nói thì thời, thời bỏ thời gian nữa thì bỏ dạ thời gian là bao lâu anh thì chắc cũng dài tháng rồi em lỡ mà tới ví dụ một hai ba bốn năm tháng gì đó anh không bỏ thuốc được thì không sao bỏ không cho hôn phụ nữ làm hay gì đó tức là ông không bỏ là không cho hôn lần dạ. dạ là phải bỏ thôi còn bây giờ hiện tại bây giờ một ngày thì anh hút bao nhiêu gói thuốc à anh dạ, nó hút ít mà nửa gói à dạ à, cũng không nhiều đâu anh nhậu nhiều không anh được à, sáu uh, chai tám chai đó tám chai không à? sáu à? chai thì cỡ anh sáu chai thôi dạ. thì tám chai tại thì cũng... nhà em thì không ai biết nhậu hết trơn á nhà em thì em rể của em không biết nhậu rồi ba mà em không ai biết nhậu hết trơn nhưng mà có một mình ông anh ông anh kế của em là không biết nhậu mà ông lại nói với em là uh, mày quen ai mà biết nhậu cho tao <laughs> thì, vậy được rồi đó có bạn nhậu cho anh rồi tại... đó ổng ổng thích ai nhậu với ổng lắm thì đa số anh em thì chiều chiều gặp nhau thì xong giờ làm á khách đồ xong hết rồi thì ngồi một là đi đá bóng hai là làm trai ngày mốt có người yêu phải dành thời gian cho người Đúng yêu rồi, nó dạ. khác à ví dụ sau này mình quen với nhau á rồi tết rồi về sau về anh mình em anh là, là khoảng một năm là chia nhau một năm như năm nay năm trước là anh ở rồi năm nay anh sẽ về năm tới là anh sẽ ở là năm ở năm về hả đúng rồi đúng rồi rồi dụ sau này mà dụ em lấy em lấy anh làm làm chồng rồi sau này rồi em muốn về nhà em rồi sao thì, thì năm ở năm về đó ấy là thì tết em phải về nhà anh chơi chơi chứ em xây xe anh ơi xây xe lắm luôn á không có đi xe nhỏ mà xe bên anh nhiều lắm dạ à. Dạ. em Rồi. mời anh Quyền Linh dừng bánh em làm <laughs> cái gì vậy coi thôi coi chơi thôi tân bóng đi đem trái bóng theo kìa tân bóng tặng cổ dạ. đi thì em đem bóng này thì em mời anh Quyền Linh mời anh Quyền Linh làm gì à, em nhìn giao lưu một xíu bánh không mời mời bóng <laughs> rồi chuyện bóng anh đá bóng giống như muốn đánh lộn vậy vô anh chuyện em anh anh đúng rồi anh <laughs> Sao? Dọc anh tưởng gì <laughs> sao đá bóng mà giống bóng Ê, nhớ xưa quá à chơi như xưa vậy đó <laughs> dễ thương quá giờ em qua người nha anh lấp bên đây em qua người nha trời vậy mà cũng đá bóng Dạ được không dạ được anh đã tốt anh đã tốt không dạ, thôi dạ. xưa đá đội xã mà <laughs> đứng lên đứng lên em trai em trai mình đang người ta đang cảm nhận mình hơi khó đó nắm tay nhau mình truyền một chút điện cho nhau đi hãy nói cho nhau nghe thật sự trong lòng mình bây giờ đang nghĩ cái gì rồi chúng ta quyết định về chỗ có bấm nút với nhau hay không cho một cơ hội để nắm tay để cảm nhận đó nhìn thẳng vào mắt cô ấy đi thì à, anh cảm nhận em à, em rất xinh dạ yeah, cảm ơn ai làm gì làm <laughs> vậy thôi đó hả rồi cái ông kia người ta đang ông mai kỳ cục người ta đang tới cái đoạn quan trọng rồi ông đi đâu vậy đi đâu vậy anh lính à. nước mắt thì anh hy vọng thì vậy <laughs> đi đâu vậy bánh khác ủa bánh em có vấn đề hả cưng không em em làm mới làm xong sáng nay luôn á em làm kỹ lắm luôn á sao anh đến ăn xong rồi anh đi xuống nó gấu luôn vậy Anh nướng hả dạ em nướng okay. nhưng mà tại lúc sáng <laughs> ok em tại sáng em cũng đang luôn bu khách quá trời rồi hèn chi thôi bỏ qua <laughs> vô bánh đi vô chuyện ấy đi ha thôi xong hết rồi rồi xong rồi hả có cái duyên chúng ta mới gặp nhau tại đây trên sân khấu bạn muốn hẹn hò tuy nhiên có là cái nợ hay không là ăn thua cái nút bấm của các bạn bấm nút là hẹn hò tìm hiểu và tiến tới hôn nhân chứ không phải bấm nút chỉ để là uống cà phê hay là nói chuyện dăm ba câu cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ bởi vì rất nhiều người đang theo dõi mình mình bấm nút là mình trao cái duyên mình cho người đối phương hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết, hết thời, thời gian, gian. Mời bạn ừ? Sao em gái không bấm? Lý do? Em bấm rồi mà Hả? Em em có bấm mà Có bấm hả? nắm tay nhau đi hai bạn có bấm nhưng mà hơi khét <laughs> chúc mừng hai bạn nha dạ. nói chút xíu với gia đình đi thì em hứa thì à, sẽ quan tâm bạn ấy nhiều hơn chắc em mò thuốc à. dạ rồi hôn bạn gái đi rồi những chiếc vé xem phim để có không gian lãng mạn hơn để tìm hiểu nhau nhiều hơn nha Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này Gửi tặng hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6 triệu 990 ngàn đồng Đến từ Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt Chiếc TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân dạ. Rồi, mời dạ. hai bạn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 rồi ngồi đi em. rồi bây giờ nè ờ, mình giới thiệu về bản thân chút xíu đi nào Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh ờ, Quỳnh Linh Chào em Chào anh bên kia và chào, chào quý vị khán giả à, Em tên là Nguyễn Thị Tú Quyền, hiện tại thì 25 tuổi Hiện tại đang ờ, kinh doanh spa tại Thủ Đức Rồi, mời bạn trai Vâng, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh Chào em Chị Hồng Vân, bạn gái bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tuấn Nam, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai và công việc của em tại là nhân viên kỹ thuật cho một công ty ờ, sản xuất nhà thép tiền chế. Quyên em em nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Em thì có những cái ưu điểm thì ờ, nói năng rất là hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và cảm thấy rất yêu yêu yêu thích làm đẹp. Anh bên kia có thích làm đẹp không ạ? Trời, anh rất là thích luôn á nên vậy là anh nghĩ là mình ờ, rất là hợp với nhau rồi mặc dù là chưa nhìn thấy mặt nhau thôi dạ vâng nếu như mà có cơ hội thì em sẽ chăm sóc anh à trời ơi hay quá nhỉ <laughs> rồi còn điểm yếu là gì à, quyền dạ điểm yếu thì ờ, bình thường á là em không có ngại đâu nhưng ừ. mà đến khi mà em có cái nói hay là những cười nhiều hoặc nói nhiều thì hơi có gương mặt của mình hơi đỏ ừ. là đối tượng sẽ chọc em mới ngại luôn ờ, ờ, và... nhớ nha bằng à. nam vâng mở rào ra là chọc sao mặt đỏ lên càng đỏ càng yêu à. không phải đâu nhưng mà em mặt mà khi ngại cũng đỏ em sợ bạn nữ chọc lại à vậy hả hai người mặt đỏ hả dạ. em có cái sở đoản gì không em thì lúc nhỏ thì đam mê là ca sĩ nhưng mà gia đình thì mong muốn làm bác sĩ ừ. còn cuộc đời thì đưa đẩy muốn làm spa hát hay không biết hát à, hát không hay hát không hay nhưng mà dạ, thích hát không hát không hay ừ, thì đi làm spa đúng rồi chứ bây giờ mình thích hát hát không hay thì sao làm ca sĩ đúng không dạ đúng rồi thôi em hát ờ, tặng bên ờ, đàn trai một đoạn nào đó coi em em sẽ tặng một đoạn ngắn gọn thôi nha anh cho dù em hát không hay nhưng mà chịu khó nghe <laughs> anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh chỉ cần là có anh rồi, chỉ cần là có anh thôi nha anh thấy giọng hát cũng à, ổn lắm á vâng Dạ làm ca sĩ được không anh? Làm spa được lắm luôn á Bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là em uh, hòa đồng vui vẻ với ừ. cả ừ. mọi người thích nghi tốt trong uh, mọi hoàn cảnh Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm mà em thấy là lớn nhất và em cũng đang dần khắc phục bây giờ nó là cái uh, nhút nhát trước đám đông nhút nhát đám vâng. đông thực sự là mỗi lần ờ, trước đám đông thì mặt đỏ ra bắt đầu là... đâu nhút nhát thì em hát em hát dạ, tự nhiên vâng. em quên nhút nhát thôi dạ, vâng. rồi thì... đáp lại bằng gái luôn hát vâng. câu đó nào và đáp lại phía bên bạn ờ, gái mình cũng ờ, xin uh, gửi tới một uh, một số đoạn trong ca khúc người yêu dấu hỡi em mãi là mặt trời gạt đi bóng tối xót xa cho cuộc đời anh người yêu dấu hỡi dẫu cho muôn ngàn sau anh mãi đợi vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là đây rồi ngọt ngào đấy có thể hai bên bổ sung bên kia làm đẹp bên đây uh, hướng dẫn lời hát ha yeah. Dạ. rồi em sao lý do tại sao em lại có mặt ở chương trình này tình yêu của em sao rồi khi mà tết thì em hay về những người à, ở quê thì à, lớn tuổi rồi cứ nói là năm nào cũng về nhưng mà chả thấy dắt <laughs> nhưng mà em nhưng mà em có mấy mối tình rồi dạ em có một một mối tình một mối tình cách dạ. đây bao nhiêu lâu em cách đây thì à, đã ba bốn năm rồi tức là yêu được bao nhiêu lâu thì là chia tay à, mối tình đó thì cũng được ba bốn năm ba bốn năm vậy là dạ. từ thủ học sinh đúng không dạ từ ba bốn năm lý do chia tay lý do chia tay thì nếu về tình yêu nghiêm túc thì em rất là nghiêm túc nhưng mà đến cái độ tuổi đó thì nếu mà lập gia đình thì không có còn chưa vững ừ. nên là bạn đó cũng muốn lập bên gia đình nên là hai người cũng rồi dạ thôi dạ. bất đồng dạ. quan điểm đúng không bất đồng quan điểm ừ. rồi ừ. sau đó là sẽ ngưng vậy là ba bốn năm rồi chưa có mối tình nào khác dạ vâng hy vọng là bữa nay xong là có mối tình tiếp ha dạ <laughs> và anh cũng không ngại ờ, khi mà cùng em đi về bình định đâu ta chưa yêu cầu mà anh em dạ, ngại, đây thôi mà anh ngại sao anh ơi <laughs> đó thì anh nói trước về đó anh không ngại đâu nên là ví dụ như ờ, cuối năm mà em muốn có người về chung thì anh sẵn sàng nhưng ừ. mà rước dâu thì hơi xa đó trời ơi chưa gì nghĩ tới chuyện đó luôn rồi dạ. hả vậy hồi tôi với ông hỏi chi nữa linh được thôi cho bấm nút cho rồi luôn đi <laughs> rước dâu tới bình định ăn em hả <laughs> em ở huyện nào vậy em gái dạ em ở huyện, huyện mỹ à không gì cũng không xa chứ mấy đâu dạ rồi bạn nam dạ thì uh, bạn có mấy mối tình rồi em đã trải qua hai mối tình rồi. hai mối tình dạ mà mối tình uh, gần nhất cách đây cũng khoảng hai năm nữa yêu mấy năm như uh, một năm ạ một năm dạ vâng à, tại sao lại chia tay dạ thì uh, đó thì uh, bạn gái cũng uh, ra hà nội với cả một tháng sau thì bạn cũng công khai người yêu mới nên là thôi em cũng Ồ, luôn tức là người ta đi trước mình một bước đúng không dạ vâng à em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái dạ em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh chỉ bụng không bự nè tóc không xăng đầu không hỏi ừ, sao sao nói với anh quyền linh vậy tức ừ. là ừ, hình ảnh của em là không phải anh quyền linh đúng không cái gì vậy không. rồi để anh kiểm tra đây coi sao nha Trời không hút thuốc nữa nha anh anh bên kia có hút thuốc không ạ thuốc không ờ anh không cao bao nhiêu có muốn đàn ông cao không dạ cao hơn em phải ờ, một m sáu trở lên em nhìn anh coi có quăng không dạ không tóc anh đẹp lắm anh có hỏi không dạ không hối luôn bụng có bự không bụng thì em chưa chưa chưa biết <laughs> bạn bên đây là nói chung là những cái gì em đưa ra thì mọi thứ có chút chút Ủa gì đó hả cưng? Trời chết rồi. Tóc để, để, để, quăng quăng. Để để để tôi coi đi. Tôi thành nghệ sĩ anh ạ. À. Đầu có chút chút chuẩn bị có có hơi em... hướng hói. Dạ em được dạ, chị vâng. Dạ. Tóc anh có xoăn không anh? Tóc anh có một xíu. Không có xoăn, cái này gọi là nếp. Tóc dạ. có nếp. Rồi à, bụng không có ha. Bụng tất nhiên là không tóc không hề hói không nói chung là những cái gì mà em không muốn là đây không có anh linh đánh lùa em thôi, thôi. Ừ. em em hình dạ. dung cái bạn gái bên đây thì sao có em có tưởng tượng là khi nghe giọng nói cái cách nói chuyện nãy giờ thì em có thấy giống cái hình mẫu mà em suy nghĩ trong đầu không em nghĩ đây là bạn gái ờ, rất là lanh lợi ờ, biết chủ động còn về hình mẫu thì uh, em không có hình mẫu nào chung chung cả bởi vì uh, mỗi hình mẫu đều có một cái nét đẹp riêng 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao và chỉ cần là con gái là được chỉ cần là con gái thôi em có miếng nào đàn ông trong người không vậy dạ không đâu chị con gái thuần chủng đó như vậy là đáp ứng đủ một trăm phần trăm tiêu chí của em rồi em không thích gì ở ở ở bạn gái em không thích ờ, đầu tiên đó là tính lăng nhăng rồi thứ hai đó là ở lăng nhăng hay là cằn nhằn lăng nhăng lăng nhăng có lăng nhăng không vậy dạ không luôn anh em chứng tự ờ, lắm anh mình rối quá rồi đây anh đây đây là chị đây là chị ừ rối quá rồi gì nữa nè dạ, không thích cái gì nữa nè hai nữa là ở dơ bây giờ có, có ở ờ, giờ không em là chuyên sạch sẽ luôn có kỹ à. tính kỹ càng không dạ cũng kỹ tính lắm em ơi em đưa đây cầu anh thấy không hay rồi đó phụ nữ không bao giờ ở dơ trên bừa bộn thôi nói chứ bừa bộn đi hơi bừa bộn chút thì có dạ. ông muốn hỏi han gì bên đàn gái tôi không không cần hỏi đàn gái đẹp rồi không tôi thấy đàn gái là dễ thương rồi đó bây giờ ông hỏi coi là ví dụ như giờ với cái mẫu người bên đây là đàn gái tôi là ông nhắm là ưng bao nhiêu phần trăm tôi tôi ưng trăm phần trăm mà tôi thấy bởi đàn trai tôi chịu đàn gái chắc chắn rồi tôi khỏi còn hỏi gì hết Bây tôi hỏi ý kiến người thân thôi rồi tôi mở rào cho hai bên gặp mặt Bên bạn trai đi, bạn đi với dạ, ai? Vâng. Đây uh, ờ, em đi với uh, mẹ em và anh họ À rồi, sao cô? Có mẹ đi nữa đó Diễn chưa Xin uh, chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Chào ông Mai Quyền Linh và Mối Hồng Vân dạ. dạ. Hôm nay chương trình tổ chức gia đình rất là vui, vinh dự là được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuấn Nam là một người sống rất là tình cảm. Vâng, thế còn bạn gái bên này thì mẹ thấy cũng rất là xinh, à, trông cũng rất là năng động à, nhanh nhẹn thì tôi mẹ muốn hai con là đến chương trình này là một cái riêng thì các con cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nếu như mà các con mà tiến xa được hơn nữa là một cái niềm vui đối với gia đình dạ thì không cảm biết, ơn cô không biết sao nhưng cảm nhận nè cảm nhận á, là đây là một người à, phụ nữ rất là rất là hiền Sang nhân trọng, ái đó nhân ái thương con gương mặt là rất là có hậu luôn á nếu mà chúng mà bấm nút á là nhỏ này hơn nè đúng không <laughs> đúng đó. <laughs> bây giờ mình dạ. hỏi đàn gái coi em đi với ai nè dạ em đi với hai ờ, cô bạn thân rất là xinh đẹp <laughs> ừ. hai cô dạ. bạn dạ em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ à. em xin Rồi chào em. anh ạ à. và cũng như là chào đàn trai bên kia ạ à. dạ em xin nhận xét về đàn trai bên này thì em thấy là anh này dạ rất là được ạ à. công việc ổn định ạ à. dạ còn đối với bạn em thì à, quyền là một người sống rất là tình cảm và điều quan trọng là bạn không thích lăng nhăng ừ. thích người chung thủy ừ. nên là em nghĩ là hai bạn rất là hợp điều em chỉ muốn nói là anh ơi hãy giải thoát ế cho bạn em <laughs> trời tội nghiệp nhỏ mới 25 mà ế cái Để gì rồi hả cô thôi bây giờ mở rào mở đi mở rào đi ừ. nha mở rào chào em thế thì nay đến chương trình thì anh ờ, xin tặng em một bó hoa và một món quà và dạ, em cũng có quà để tặng anh mua quà dạ, đi quà cho hả? có một cái sự liên kết coi nè dạ. coi như là ý nghĩa Đây, của món quà ờ, nè là món quà mà em muốn tặng anh đó là hương nước hoa nên là em rất thích mùi này wow. nếu như mà anh chỉ cần xịt thôi là để được cuốn hút đối phương rồi ạ à. chỉ cần xịt thôi rồi chỉ cần xịt là thu hút đối phương hả rồi, anh cảm ơn Hay em vậy? Dạ. với lại là em không thích bạn nam mà hơi có râu để râu kiểu để râu nhìn nó hơi già đi rồi anh cũng không thích vậy dạ em có tiện thể ở trong là có voucher chiệt trâu miễn phí cho anh Nếu như anh ờ, có cơ hội à, để ghé em Đó, <laughs> dạ, ok em Và ờ, cái lọ nước hoa này anh sẽ chỉ sử dụng khi mà chúng ta hẹn hò nhau thôi Dạ, dạ đúng rồi <laughs> Lãng mạn quá Rồi mở bên đây coi cưng Mở quà bên đây coi là gì nè Dạ vâng, cái này ờ, em tặng bạn một cái đèn ngủ một cái đèn ngủ khá là cute Đâu cầm lên dạ, coi em Cầm lên coi, cầm theo mọi người coi nào Anh à, muốn Cái đèn ngủ nhìn muốn ngủ liền á Dạ đấy dạ với món quà này thì ờ, có thể sẽ giúp em ờ, trong mỗi giấc ngủ được ngon hơn và nếu có thể nữa thì ờ, anh cho phép em mơ về anh <laughs> trời ơi rồi còn hoa hồng làm sao ý muốn gì trong đây đây dạ, bao thì, nhiêu uh, bao nhiêu bông vậy hoa hồng tự trưng cho tình yêu rồi à, và cái này 30 bông đúng bằng cái số tuổi của anh đó và hy vọng rằng uh, em sẽ giải thoát ế cho anh nào đứa lạnh ế lắm à, rồi gặp à. nào cứ giải thoát ế không <laughs> em nhìn áo ờ, sơ mi màu trắng là em có cảm tình rồi tại vì em rất thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng anh có cảm nhận gì về em không ừ, có cái uh, suy nghĩ đầu tiên mà anh ờ, nghĩ về em đó là anh đã nghĩ uh, sau này đám cưới chúng ta làm bao nhiêu mâm <laughs> mời những ai <laughs> liền luôn rồi à, cái ấn tượng đầu tiên là em rất là dễ thương nhìn là năng động nhanh nhẹn và anh rất thích ánh mắt đầu tiên mà nhìn thấy cái ấn tượng đầu tiên là anh cảm thấy là thích rồi thì công việc em ở đấy chắc là cũng ờ, thoải mái đúng không có ờ, vất vả lắm không nói chung thì ờ, công việc thì không không có gì mà vất vả nhưng mà thời gian của em thì nó hơi bị gò bỏ, tại vì ừ. thời gian thì nó không có thời gian rảnh thì bình thường anh một tuần anh rảnh vào ừ, thường thường là anh sẽ rảnh vào buổi tối sau này chúng ta có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được thời gian miễn là sao nó tiện cho em là được một tuần chúng ta có thể gặp nhau mấy lần thì cái đấy là cái em cái định đi thì anh lúc nào cũng buổi tối rảnh mà anh sẵn sàng chạy lên đây hiện tại là anh đang làm ở đồng nai luôn hay sao ừ, anh làm ở biên hòa em ở thủ đức thì hơi xa đi lên rất là xa luôn đâu có đâu. đâu anh thấy bình thường mà đâu thủ đức với lại ờ, gần dạ. không ông ông sát bên <laughs> gần sát luôn ạ đây là cái việc mà khoảng cách thì em không cần phải lo đâu cái để đó anh lo rồi anh nói không có con đường nào xa chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi còn á, ờ, nếu mà hai con tim nó đồng dạng đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết ủa sao linh hay quá vậy linh Hả? hay vậy linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó trời ơi nếu mà sau này ví dụ ờ, có tiến tới được với nhau thì em có thể chuyển về dưới này và mở luôn tiệm ở nhà được có làm Nhưng dâu không có làm dâu không anh thì à, bây giờ thì anh đang sống với ba mẹ thì em có ngại việc làm dâu không làm dâu thì em không ngại nhưng mà em có một cái ưu điểm là à, em muốn cái người đàn ông với mình á là yêu thương ba mẹ của mình nhiều hơn ừ. và thay vì đó em yêu thương ba mẹ của à, anh minh đó thì giống như là yêu thương ba mẹ mình nên là em muốn quan trọng là người tình cảm thôi anh có dự tính là cái mối tình liền nghiêm túc để tới hôn nhân hay không anh Tại có vì... chứ nếu mà không nếu một mối tình thì anh đâu có lên đây để kiếm một người bạn đời như này tại vì em rất là ghét lăng nhăng ví dụ như anh rất là rảnh buổi tối đúng không buổi tối thì có thể là lâu lâu anh lên chơi với em còn buổi sau ở dưới biên hòa đồng nai có thể chơi với cô khác <laughs> thì cái đó là, dạ. nói chung là thời hiện đại nhưng mà cái đó không ai biết được có thể tắt nguồn và chơi thoải mái hỏi đi coi có ghen không dạ. thấy cái mồi này dạ. có bộ ghen à nghe ghen à dạ em không có ghen đâu chị em rất là thoải mái không có ghen nhưng mà kiểu như là không thích kiểu người lăng nhăng tại vì nếu như mà đã lăng nhăng rồi á đã có máu lăng nhăng rồi á là tự khắc nó sẽ lòi ra thôi chứ em không có điều tra em cũng không thích điều tra đúng rồi thích giờ cái kim nó bọc sẽ có ngày lòi ra đúng không dạ đúng rồi em yên tâm đi anh uh, tới đây với một cái uh, sự chân thành muốn uh, kiếm một người uh, mà sau này có thể đi cùng anh tới những đoạn đường còn lại và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn chúng ta cảm nhận nhắm mắt lại cảm nhận xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không nếu thật sự rung động hãy bấm còn không thì không cần bấm ha quyết định lực của các bạn chúng ta có 3 tiếng đếm một hai ba rồi chúc mừng hai à, chúng ta có thể nắm tay được các bạn à, đã đồng ý hẹn hò với nhau à, trong sự chứng kiến của gia đình và tôi tin chắc rằng ở trên truyền hình cũng có nhà bạn gái đang xem à, bây giờ bạn trai nói gì với gia đình bạn gái đi xin phép là hôm nay bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau và con hứa cái gì đó vâng thì thưa cô chú thì uh, nay gặp được em quyền ở trong chương trình bạn muốn hẹn hò này thì uh, con cũng cảm thấy rất là có duyên với nhau và nếu như được sự cho phép đồng ý của cô chú thì uh, con sẽ tiếp tục mối quan hệ này và sẽ tiến xa hơn nếu được bạn gái có mẹ bạn trai đó nói gì đi dạ chào cô ạ à. à, con thì à con thấy cô con rất là mến và nhìn cảm giác như thế thì con muốn có một mối quan hệ nghiêm túc nên sau này ví dụ như có tới được với nhau thì con cũng muốn hai hai bên tạo cái sự mối quan hệ hòa hợp với nhau tại vì gia đình của con cũng rất là dễ thích cô cũng ờ, rất là mong hai con ờ, sau này mà đến được với nhau ấy thì mẹ mong là mẹ có dâu hiền <laughs> và tuấn nam phải có vợ thảo rồi. cảm ơn chương trình <laughs> rất hy vọng là như vậy con hiền lắm cô đây là món quà của ờ, ờ anh Hả? chưa hôn chưa hôn hả chưa hôn đấy, thấy chưa chưa hôn đấy. hôn đi đấy anh hôn em một cái sau này uh, anh cho phép em hôn lại một cái trời ơi hôn kêu luôn